với xây dựng thiết kế là một trệt và hai lầu như quý vị và được gia chủ là tặng full nội thất với một cái diện tích là ngang 4m và độ sâu là 12m và được xây dựng thiết kế là một trệt và hai lầu nữa quý vị. Nhà này thì ờ, được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết rồi với à, à, mua chỉ việc là sách và ly về ở thôi và với căn nhà À, đang có mức phân khúc chỉ hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị và căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng à, nam phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha quý vị và căn nhà chúng ta thì ngay sát với lại mặt tiền đường thông và đường lớn đường chính luôn nha anh chị với nhà mình là nhà một sẹc một trục và ngay sát với mặt tiền đường luôn và đây vị trí à, bên ngoài của căn nhà chúng ta này cũng như là ra bên ngoài thì à, chúng ta sẽ có cái con đường lớn và đường thông của căn nhà mình nhé quý vị đây nhà mình thì nhà một sẹc và một trục nha rất là dễ dàng và thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở và mua để mở văn phòng lộc công ty kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm này và đây là con đường một trục và một sẹc ngay à, cách mặt tiền của căn nhà thì à, chừng cỡ khoảng 20 mét đi bộ mà thôi nha quý vị và con hẻm của nhà mình là một con hẻm xe ba gác vào được đến tận nhà luôn nha với ờ, căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu dãy rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị Căn nhà mình thì ờ, một căn nhà cuối hẻm rồi Cho nên là mỗi lần ờ, có đi về thì chúng ta để những các cái xe máy cuối của căn nhà mình cũng rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Không ảnh hưởng và điều đặc biệt của căn nhà mình thì sẽ có một cái sân Đây uh, sân để xe máy khá là rộng luôn nha quý vị Với một diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 12m nha quý vị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 Nhà mình thì có sổ hồng riêng và sổ hồng đầy đủ cho gia đình mình thôi. Mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày nha quý vị Với xây dựng một trệt và hai lầu Thiết kế rất là đẹp này bên trên thì à, chúng ta sẽ có được những các cái à, mái và có trang trí khu vực bên ngoài mặt tiền với những các cái cây xanh và để tiếp đến thì em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng như khách hàng chúng ta vào bên trong để tham quan cái nội thất cũng là thiết kế căn nhà mình nha quý vị. Bên ngoài thì sẽ được gia chủ thiết kế cho gia đình chúng ta với bốn cánh và làm những các liệu bằng sắt này. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân, khoảng sân này rộng lên đến khoảng 2 mét nha quý vị. Thuận tiện cho gia đình chúng ta để xe máy ở khu vực bên trong và ở đây thì chúng ta để được khoảng từ à, 2 à, đến 3 chiếc xe máy nha quý vị. Và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa sắt và có kính cường lực nha và được gia chủ làm bốn cánh nha quý vị. Nhà mình thì à, với một diện tích cực đẹp và à, ngay sát mặt tiền đường thông và với căn nhà chúng ta thì à, xây dựng mới và full nội thất đầy đủ hết nha. Đấy, với giá bán thì ờ, chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị, một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và tuyệt vời. Với diện tích là ngang 4m2 ờ, và độ sâu là 12m và xây dựng ờ, hết đất nha quý vị. Bên dưới tầng trệt của căn nhà mình thì được gia chủ này thiết kế cũng là trang trí và tặng những các nội thất từ những bộ sofa cho đến những các cái tivi và có những bộ bàn ghế ăn. Đấy, bên dưới tầng trệt của căn nhà mình và bên trên thì à, chúng ta sẽ kết hợp với hệ thống là đèn chùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị. Một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và tuyệt vời. Ngay à, sát mặt tiền luôn và với ngay sát bên với lại khu vực công viên Làng Hoa nha quý vị và chợ Hạnh Đông Tây. Ở đường sau đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực ăn uống này ở ngay gần cầu thang luôn nha quý vị. Đây với cầu thang thì được gia chủ làm khu vực đường sau và cuối của căn nhà rồi. Đấy cho nên là gia đình mình chúng ta sẽ có một cái à, khoảng không gian phòng khách ở đường trước Và khu vực bếp ăn ở đường sau Cũng là vệ sinh thì ở đường sau cùng Và có khu vực cầu thang leo lên nha quý vị Ở đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian Khu vực bếp này, khu vực nấu nướng nha quý vị Đấy, bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống đèn trung và đèn led nha ngay ở khu vực cầu thang thì chủ nhà cũng có tặng cho gia đình chúng ta với một cái tủ lạnh này Đấy với một cái tủ lạnh nha quý vị Và khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh Có uh, bồn cầu là hàng uh, à, lý mắc nha quý vị Kết hợp với lại gương soi sáng Đấy với những cái quạt uh, gió nha quý vị Đây và đây là toàn bộ những các cái không gian và thiết kế ở bên dưới tầng trệt của căn nhà mình nha anh chị Một mẫu nhà cực kỳ là đẹp và tuyệt vời Và căn nhà này thì rất thích hợp cho những ai mua để ở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 Nhà mình thì ờ, được xây dựng với thiết kế là một trệt và hai lầu nha quý vị Với ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh Và có khu vực à, ban công, à, sân thượng đường trước và sân phơi nha quý anh chị Khu vực đường trước đây thì à, sẽ được gia chủ tặng cho gia đình chúng ta với những các cái giường này Đấy, với những các cái kệ để tivi cũng như là những các cái bàn trang điểm nha và có uh, uh, tủ quần áo cũng như là điều hòa và kết hợp với những bức tranh bức ảnh này bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng ở căn nhà mình nha quý vị một mẫu nhà thiết kế rất đẹp và full nội thất và đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 5 tỷ 300 ờ, triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những ờ, khách hàng nào quan tâm và cũng là thực sự thiện chí muốn mua nha quý vị thì sẽ được gặp trực tiếp chính chủ và thương lượng một cái giá cực kỳ là tốt nha cho đại gia đình chúng ta mua đầu ờ, dịp xuân năm mới với những cái căn nhà mà diện tích ờ, đẹp và thiết kế đẹp như thế này và với giá chỉ có hơn 5 tỷ đồng một xíu thì ờ, căn này phải nói là cực kỳ rẻ rẻ được lên đến khoảng vài trăm triệu đồng rồi nha quý vị so với một cái diện tích và một cái thiết kế thì căn nhà này phải nói là tuyệt vời rồi với giá bán thì chỉ có 5 tỷ 300 triệu đồng thôi và còn thương lượng mạnh cho những khách hàng nào muốn sở hữu nha quý vị nhà mới và công chứng ngay có sổ hồng riêng Vâng thì à, di chuyển đến khu vực bên trên đây chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ à, số 3 của căn nhà mình nha quý vị Ở trên đây thì à, chúng ta sẽ có một phòng uh, ngủ master lớn và có một phòng vệ sinh luôn nha quý vị Một phòng vệ sinh lớn này và có một uh, phòng master lớn nha Thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng ở bên trong Đấy với trên lầu đây thì chủ nhà thiết kế với một phòng uh, uh, to để uh, gia đình mình chúng ta uh, sử dụng bên trên Đấy và có sân phơi ở đường trước của căn nhà mình nhé quý vị Và bên trên thì ờ, cũng được gia chủ là trang trí với những các cái ờ, đèn led này, đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nhé quý vị Đấy, với khu vực sân thượng bên trên thì khá là rộng rồi Và với trang trí những các cái chậu cây ở khu vực bên ngoài mặt tiền Tạo thêm những các cái phần xanh tươi, đẹp và thoáng mát nha quý vị Đây thì chúng ta sẽ có cái phòng ngủ của căn nhà mình này Đấy và bên trên thì sẽ được gia chủ tặng giường cũng như là có ờ, tủ và bàn trang điểm kệ để tivi hết rồi Anh chị khách hàng chúng ta mua căn nhà này thì chỉ việc là sách vali về ở thôi nha quý vị Một mẫu nhà thiết kế rất đẹp và tuyệt vời và với một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 12m và với ờ, hướng là hướng nam và giá bán của căn nhà mình thì đang có giá là chỉ với 5 tỷ 3 thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha quý vị